tôi ờ, xin phép tôi ờ, bắt nhịp hai ba tìm một người tình yêu đưa lối buồn làm chi thôi đã hết rồi mấy thằng kia hai ba hai ba không phải đặt câu thứ hai chúng mày phải chúng mày phải nghiêm túc chứ ồ chưa bây giờ phân phân phân đây nhá ở đây là có bốn câu ồ ồ đúng không thì vũ sẽ là ồ hắn tôi là ồ tao là o đặt là o nhá hiểu chưa nha nha nha bắt đầu này lại là tìm một nơi tình yêu đưa lối muốn làm chi thôi đã hết rồi o o o o O O O O O em không biết may o o o O O O O O một nơi tình yêu đưa lối buồn làm chi thôi đã hết rồi Sương hối buồn lắm chi thôi đã hết rồi

rồi bài hát đã diễn rất, rất cả luôn tất cả các